Xin chào tất cả các bạn, hôm nay mình tiếp tục làm video để hướng dẫn các bạn về cách sử dụng bộ trị nám tàn nhang đang hot nhất hiện nay đó là bộ à, trị nám tàn nhang Chlorabetamin G của Thái các bạn thấy là à, thường khi sử dụng một cái bộ sản phẩm mỹ phẩm làm đẹp thì các bạn thường hỏi đặt câu hỏi đó là sản phẩm có chính hãng không và làm thế nào để phân được biệt được hàng nhái với hàng chính hãng thì hôm nay mình sẽ xin hướng dẫn các bạn lại một lần nữa thứ nhất là cái bộ kem trị nám tàn nhang của Thái này gồm có 5 sản phẩm tiêu dài clovetamin G có ngày sản xuất và hạn sử dụng rất là rõ ràng màu sắc rõ nét có vạch ở dưới hạn sử dụng thứ hai bánh xà phòng tròn trắng có tem có hình cô gái thái có chữ ba đây và đặc biệt là phải túi dập viền màu đỏ thì đấy là hàng chính hãng và thứ ba nữa đó là bánh xà phòng đánh xà phòng màu cam cũng có tem tiếp theo là hai cái tiếp hồng này đây là hai tiếp chống nắng thì mình hướng dẫn các bạn sử dụng buổi sáng các bạn rửa mặt bằng đánh buổi sáng và sáng và tối các bạn rửa mặt bằng đánh xà phòng màu cam sau đó các bạn xoa cái bôi cái tiếp kem chống nắng này lên toàn bộ khuôn mặt buổi tối các bạn cũng rửa mặt bằng đánh xà phòng màu cam sau đó các bạn bôi cái tiếp dài clobetamin G lên vị trí những cái nốt nám tàn nhang để đến 5 phút cho thẩm thấu vào da sau đó các bạn bôi hũ tròn trắng lên toàn bộ khuôn mặt các bạn để các bạn biết rõ hơn cách sử dụng làm sao cho hiệu quả nhất và phù hợp với từng loại da thì các bạn kết bạn Zalo với mình theo số điện thoại 0985 123 1 91 để được hướng dẫn cụ thể nhất và được tư vấn xem sản phẩm nào phù hợp với loại da với từng loại da nào thì mình sử dụng thời gian như thế nào cho hợp lý chào tất cả các bạn